タンとさビンタンってビンタンイエいややっぱベトナム語難しいよね、難しいですこれもさ一緒やんビンタンとさビンタンっていや違うけどねこの本来はこのあるからいやだって日本語で書いたらビンタン うん、これもビン、うん、ダンまあねよくこう書いてあるけどねビンダンタンビンダンこういやわかるビンタンタンもうビンタンビンタンやもんこれいやいやそれじゃ無理だから聞いてみようそれじゃ無理だからダンボイジャムヘンおい Please teach v i e t n a ン e s e p r Bình đi xuống Bình Thạnh Bình Thạnh Thạnh Thạnh Thạnh Thạnh Thạnh Thạnh Thạnh Này được pronunciation would be longer Rất là longer à. Dạ. à Thạnh Thạnh Thạnh Longer dạ, à. à. Thạnh Thạnh Đừng ờ. Đừng thân đâu biết chưa

これで合ってんのタンあオッケーでこっちはピザビンタンビンタン Yeah, Bin. softer. Done. Soft, soft, soft. soft. Yeah. Bintang. Yeah. Bintang. Yeah, yeah, yeah. Đúng Soft and hard. Yeah. Long. <laughs> soft and long. À, soft and long. Long. Long. Bintang tần Bình dạ. tâm Bình Tân dạ. <laughs> Yeah Oh yeah Perfect Perfect Okay, okay. Yeah. Bình tâm second Tân Lại xin <laughs> Bình Tân Bình tâm Bình tâm Nam Bình tâm Bình tâm Nam Bình tâm うん、OK 私は違う違うやん全然違うえどっちやじゃあじゃこれよじゃあそうそうお前問題出して、うどっちを言ったか、うどっちを言ったか、うちょっと先に俺に伝えとってどっちを言うか上か下か上か下日本語で言えばタムさんに分からんからじゃ下下を言います、下を言います OK リン Bình Tân Hey. Okay. okay. okay. À. But you you should like like ah, accept so like cut cut ne? immediately. Yeah. Bình Tân. Short and Tân. Cut a à, short and short. Yeah. Yeah. Short and short. Yeah. Sắp cut Bình Tân. Ah. This one Bình Thạnh. Ah. Yeah. Bình Thạnh. Yeah. This one, eh? Yeah. Ừ. Okay điện bình tĩnh hơn dạ bình tĩnh bình tĩnh dạ. dạ. dạ. oh, yeah. giỏi yeah. ok perfect right right thank you Right. sai sai ok cái này bình thản đúng rồi ok next next ok bình thản Okay. Stop it. Din. Yeah. Din. Din. Din. Oke. Sampai kami. Sampai.